啊！呀！你个娘的！走！走！啊！走！啊！娘！呀娘！娘！娘！走！啊！ Võ đô đầu Người không thể giết ta Người có cần đến tương lai của mình không Tiểu nhị Bảo phu nhân đứng ở quầy bên kia Qua đây uống rượu với ta Quan khách không được nói bừa như vậy Đó là nương tử của chủ nhân chúng tôi Nương tử của chủ nhân thì đã sao Qua đây uống chén rượu với ta không được sao Tên này muốn chết à Dám ở đây nói năng lung tung Xuống Anh tìm gấu van hùng rồi đây Rượu Ở đây bán rượu gì vậy Rõ ràng là nước đái ngựa trên đầu Thái Tuế ra Đúng là đã ăn tim gấu gan hùm rồi Chủ nhân, mau đứng dậy Mau đứng dậy Chủ nhân không sao rồi Tên cẩu tặc đó Quan nhân, ngài phải đòi lại công bằng cho nô ra Mau đi thay y phục đi Quán của nhà ngươi không có rượu ngon à? Rượu này còn đỡ một chút Độc tân uống say Nâng bình sức ngàn cân blockchain môn thần Lạng lưng, dâng rượu, say, bước đong đưa Chiêu này gọi là xoay đầu gối gặm say tỉnh lại Đừng nói nhà ngươi Cho dù là con hổ ở trên gò cảnh dương Cũng bị hai ba quyền cước của ta đánh chết Thì ra là võ đô đầu Thần nhân tha mạng Hạo hán tha mạng Tha ngươi cũng được Nhưng phải làm theo ba điều của ta Đừng nói là ba điều ba trăm điều tôi cũng làm Điều thứ nhất Mang tất cả mọi thứ trả lại cho chủ cũ Kim nhãn bưu thi ân Được Thứ hai Triệu tập các anh hùng hào kiệt để quái hoạt lâm Đền tội với thi ân Dạ được Được Điều thứ ba Thoát khỏi khoái hoạt lâm Đi ngày đêm về quê của nhà ngươi Không được ở Mạnh Châu nữa Nếu như không rời khỏi Ta thấy ngươi lần nào đánh lần đó Gặp 10 lần thì đánh 10 lần Nhẹ thì đánh ngươi nửa chết Nặng thì sẽ lấy mạng chó của ngươi Có làm được không? Làm được làm được Hai vị quan nhân, hai chúng tôi đi lòng vòng trong rừng này đã lâu, không biết là con đường nào dẫn đến Ân Châu, nên đi hướng nào. Chúng tôi cũng đến Ân Châu, cùng đi thôi. Hai người vội về chịu tang đúng không? Ngươi, ngươi nói gì vậy, tên kia? Đi, Nơi đây là đâu vậy Người đâu phải bị mù Không thấy trên tấm biển ghi chữ Phi Vân Phố sao Đi mau Ngươi là ai Sao lại hại võ tòng này rồi Hắn đâu mất rồi Xin tha mạng Tha người cũng được Nói đi Các người là ai Tại sao muốn hại võ tòng này Tiểu nhân là đồ đệ của tưởng môn thần Được tưởng môn thần và trương đoàn luyện sai đến hại hảo hán Tưởng môn thần hiện giờ đâu Khi tiểu nhân rời khỏi Họ còn đang ở trong nhà của trương đô giám chờ tin của tiểu nhân Các người muốn lấy mạng võ tòng Yeah. Nói Bọn Trương Đô Giám hiện đang ở đâu Hôm nay cùng Trương đoàn luyện Tưởng môn thần uống rượu cả ngày Hiện vẫn đang uống rượu ở lầu Uyên Ương Nhờ có đại nhân trả thù cho tiểu nhân Tiểu nhân nhất định phải cảm tạ đại nhân Nếu không phải nể mặt huynh đệ của tôi là trương đoàn luyện đây Ai dám làm chuyện này Phải phải Tuy ông tốn chút bạc Nhưng tôi làm việc cũng dễ hơn Phải phải Tôi nghĩ Tên đó chắc cũng đã đi chầu Diêm Vương rồi Cứ đợi họ trở về rồi chúng ta sẽ biết thôi Nói phải lắm Mấy tên đó lại không vâng, đối phó dạ. được hắn nữa. Võ Tòng còn đang mang gông cùm Hắn có võ nghệ cao cường Nhưng có được mấy cái mạng chứ Đúng, đúng vậy Tôi cũng đã phái mấy đồ đệ đắc lực Bảo bọn chúng xa tay ở phi vân phố Xong việc chúng sẽ trở về báo cho tôi biết ngay Nào, mời chịu trói Ngươi là ai Hành giả võ tòng Ngươi chịu đầu hàng Sẽ khỏi phải chịu nỗi khổ thể xác Tại danh võ tòng ta nghe đã lớn Có điều ngươi muốn bắt ta E là không dễ như vậy Hmph!

chỉ có vậy phải lấy đại cục làm trọng, không được làm chúa ta bị thương. Vạn Xuân đến cứu giá. Tránh Lộ phí cũng đã hết Trước mắt không quen biết ai Làm sao Nếu không xin được một ít rượu uống Sao có thể chịu đựng được đi thông thả dạ, dạ. Mời bên này à, dạ, Ngươi rửa cái này, nhanh lên Dạ được Xin hỏi quan khách, ngài muốn gọi món gì? Ờ, lấy một cân rượu trước Sau đó, cho hai tô cơm lớn Có thịt càng tốt Lát nữa nhất định trả tiền cho bà Xin lỗi quan khách, ở chỗ chúng tôi chỉ có bánh lớn Vậy thì lấy 10 cái bánh lớn Được được, sẽ có ngay Quan khách, thức ăn đến rồi. Này ăn xong rồi à? Quan khách, tiền rượu thịt ngài vẫn chưa trả ờ, Thật tình xin lỗi Lần này tôi muốn ghi nợ Khi quay về nhất định sẽ trả Sao? Muốn ăn quỵt hả? Đừng hòng, chặn hắn lại Tên ăn quỵt Hãy khai rõ họ tên Đại trưởng khu đi không đổi tên Ngồi không đổi họ Thanh diện thú Dương Trí chính là ta Chẳng lẽ là Dương Chế Sử của Điện Ti Đông Kinh Sao ngươi biết ta là Dương Chế Sử Tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn Xin Dương Chế Sử thứ tội ờ, Vị huynh đệ này mời đứng dậy đã Không biết phải xưng hô với huynh đệ thế nào Tiểu đệ vốn là người ở phủ Khai Phong Là đệ tử của đô giáo đầu của 80 vạn cấm quân Lâm Sung Họ Tào tên chính Thì ra là Tào huynh đệ Đúng thật là nước lớn tràn vào miếu Long Vương ừ, Không biết Tào lão đệ sao lại ở đây vậy Kaka, ca, hãy vào trong nói chuyện Mời Đáng tiếc cho sư phụ đệ có võ nghệ cao cường Lại bị cao thái úy hãm hại Phải vào rừng Tiểu nhân cũng từng nghe chuyện này Chỉ là không biết có phải thật không Dạo trước đi ngang qua đó Đúng lúc gặp phải ông ấy xuống núi giao đấu với ta Đúng thật là không đánh không quen biết Cũng nhờ vậy mà quen được sư phụ của đệ Tên Vương Luân đó thấy tài nghệ của hai chúng tôi tranh lệch không nhiều Nên muốn giữ ta ở lại Sơn Trại Nhưng hắn bụng dạ hẹp hòi Ta không ưa Mặc dù hắn hết mực này nỉ Nhưng ta lại không siêu lòng Đệ cũng có nghe nói về tên đó Hắn không có tài gì Là tên chỉ biết mưu tính Xem ra sư phụ đệ đã phải chịu nhiều uất ức Nếu đệ gặp hắn Nhất định sẽ chém hắn Nào uống rượu đi Dương chế sử Chuyện đã như vậy Nếu ca ca không chê bai Hãy ở nhà nhỏ của tiểu nhân vài hôm đã rồi tính sau Tâm ý của tào lão đệ ta xin nhận Ta chỉ sợ nha dịch của quan phủ Không lâu sau sẽ đến đây Nên không dám ở lâu Càng không dám liên lụy tào lão đệ <laughs> Sao lại nói vậy Không biết ca ca có dự tính gì cho mai sau Chủ quán Hãy mang rượu mang thịt cho sái ra Từng thấy hòa thượng hóa xuyên Nhưng chưa từng thấy hòa thượng uống rượu ăn thịt như ông Hòa thượng từ đâu đến Đi đi Đồ vô liêm sỉ Ông nói nhiều lời quá như vậy Đi đi Hòa thượng ngang tàng từ đâu lại đến đây gây rối Muốn biết sái xa là ai Ăn hai phiên trợ của ta rồi nói Gah! Anh hùng này thân thủ phi phàm Sải ta cam bái hạ phong Không dám Hai ta cờ trống ngang nhau Dám hỏi anh hùng Họ tên là gì Tại hạ thú mặt xanh dương, Nói về anh hùng chính là người bán đau đầu đường Đông Kinh Giết chết ngương vậy đó à Đúng Không ngờ lại gặp được quân đệ ở đây Thật không ngờ đi, Vị quân trưởng này xưng hô thế nào đây Sải dạ còn phải ai khác Chính là đầy hạt dưới trướng của lão chủng kinh lược tướng công của diên An Phủ Chính là Lỗ Đạt đây Bởi vì sái gia bà đấm đánh chết trấn quan Tây Và sau đó là lên ngũ đài sơn cạo đầu làm tăng Mọi người trong thấy sái gia tâm hình đầy mình Cho nên người giang hồ gọi là Hoa Hòa Thượng Lỗ Trí Thâm Thì ra là Lỗ đầy Hạt đấy bà Tại giang hồ nghe danh đã lâu Nghe nói sư quân ở trong tướng quốc tự nhổ Dương Điểu Rũ Sao hôm nay lại ở đây vậy vinh đệ à Chuyện này kể ra thì dài lắm Sái gia lẽ ra chỉ là người trông coi vườn rau của chùa tướng quốc Không ngờ lại gặp được báo từ đầu Lâm Sung Bị cao thái úy hãm hại Sái gia thấy chuyện bất bình Nên đã cứu huynh ấy một mạng Cho nên mới tiễn huynh ấy đến Thương Châu không ngờ hai tên cẩu tặc áp giải Lâm Sung lại bẩm báo với Cao Nha Nội rằng đang định lấy mạng của Lâm Sung trong rừng lợn nói thì bị lỗ trí thâm của chùa tướng quốc cứu đi còn tiễn cho đến Thương Châu Tên cậu tạc cao cầu đó biết được chuyện này Nên ôm hận trong lòng Hắn cho người muốn bắt sái ra Không ngờ sái ra dùng ngọn lửa lớn thiêu chết tên nha nội đó Nên mới đi lang thang khắp nơi trên giang hồ Mới gặp được Dương huynh đệ ở đây Sao huynh đệ lại ở đây vậy Yang 兄，你为何在此？大哥有所不知啊。 Đại ca có điều không biết Tôi vốn làm sai nha Dưới tay lương trung thư Sống những tháng ngày thoải mái Có ai ngờ lại bị bọn cướp hại Đánh mất sinh thần cương Lúc đầu muốn kết liễu mạng sống Nhưng lại được một đạo nhân cứu sống Khuyên tôi hãy giữ lại tính mạng Để mai sau làm việc có ích Sau đó tôi cứ lang thang vô định Đến đầm nước Lương Sơn Gặp được báo từ đầu Lâm Sung Huynh đệ đã gặp được Lâm Sung Hiện giờ huynh ấy khỏe không cũng không khỏe lắm Chỉ có thể nói là được sống yên ổn Không lo ăn mặc thôi Vì sao vậy Đại ca có điều không biết Tên Vương Luân thủ lĩnh của Lương Sơn vốn là thú sinh xa cơ Hắn nào có khí phách gì Tôi và hắn không hợp nhau Lâm huynh đệ cũng chịu được hắn không ít Nếu Vương à, Luân tiếp tục thống lĩnh Lương Sơn Thì nơi đó cũng không phải là nơi ở lâu à, à, Tôi không chịu đựng được hắn Cho nên mới đi đến đây Nếu theo lời huynh đệ nói thì sái gia cũng không đến gia nhập Lương Sơn Bạc nữa hay là hai ta tìm một nơi để yên thân từ đón huynh đệ Lâm Sung đến ở chung được không Vậy là tốt nhất Quyết định vậy đi Đại sư phụ Tiểu nhân có điều đắc tội Sư huynh Vị này là Thao đao Quỷ Tào Chính Quán rượu này chính là địa bàn của hắn Hắn chính là đồ đệ của Lâm giáo đầu Nói như vậy thì là huynh đệ trong nhà rồi Mau đứng dậy đừng khách sáo Vừa rồi có bị thương không Không không Mang <laughs> rượu lên ấy Sái gia không uống rượu Hãy rót chén trà cho sái gia, Lấy trà thay rượu à? Người đâu Hãy mang trà cho đại sư phụ Nào ừ. Châu Cần Nghe lệnh Có Châu Cần Lệnh cho phó bài quân Châu Cần Phí triển võ nghệ của mình Tuân lệnh Hay, hay Gọi quân kiện dương trí của Đông Kinh đến đây Đại nhân Ngươi dám tỉ võ với Châu Cẩn không Được ân tướng sai khiến Không dám làm trái Tốt Chọn cho hắn một con chiến mã Binh khí ứng phó Cho hắn mặc giáp ra trận Tỉ võ với Châu Cẩn. Rõ Tên tặc xung quân như ngươi dám đọ thương với ta Là tặc xung quân Nhưng nếu luận đọ thương Ông chưa chắc là đối thủ của tôi Nếu như hôm nay hai người tỉ võ Tuy chưa phân võ công cao thấp Nhưng đao thương vốn là vật vô tình Là dùng để giết giặc trừ cướp Hôm nay trong quân ngũ tỉ võ Nếu có thương tổn gì Nhẹ thì tàn phế, nặng thì mất mạng Là điều bất lợi cho quân ngũ Vậy thì làm sao biết được cao thấp đấy có thể lệnh cho hai người bỏ đầu thương đi Lấy vải nỉ bịt đầu thương Nhúng bột trắng Mỗi người lên ngựa Thân mặc áo đen Hai thương giao nhau Người nào có nhiều điểm trắng trên người sẽ thua Hãy làm theo ý của đốc giám đại đao Văn Đạt Tuân lệnh Ngươi xem, trên người ngươi giống như làm đổ đậu phụ vậy Trắng xóa Cũng có khoảng năm ba chục chỗ đấy Quan chức của ngươi cho ngươi làm phó bài Với võ nghệ của ngươi như vậy Ngươi làm sao dẫn binh đi thảo phạt Làm phó bài thế nào chứ Dương Chí Ngươi thay thế chức vụ của người này Đại nhân, tại hạ không phục Hãy cho tôi và người này so tài lần nữa Thương pháp của Châu cần yếu Nhưng cung mã thành thạo Nếu như phế đi chức vụ của hắn E sẽ làm lòng quân tan rã Hãy cho Châu cần và Dương Trí so tài cung tiễn xem thế nào Được Lệnh Châu cần và Dương Trí tỉ thí cung tiễn Người nào giành chiến thắng ta sẽ trọng thưởng Lệnh cho hai người bắn tên vào một tấm bia Mỗi người bắn ba tên Người nào bắn vào giữa bia sẽ thắng Thank you. Dương Chí này thật không đơn giản Kiểm tra bia tên Dương Chí Thắng Quân chính ty Chuẩn bị văn án Dương Chí thay thế vị trí của Châu Cần Đa tạ ân công Hậu ái Khoan đã Cho hỏi vị hảo hán này là ai Người này là chính bài quân của lưu thủ ti đại danh phủ Tên Sách Siêu Bởi tính nóng, bốc muối bỏ lửa Đánh trận cho đất nước, hăng hái tranh giành Đi đầu giết giặc Vì vậy, mọi người gọi là cấp tiên phong Châu Cẩn đang bệnh vẫn còn chưa khỏe Tinh thần không có Cho nên đã thua Dương Trí Tiểu tướng bất tài Nguyện cùng hắn tỉ thí võ nghệ Nếu Dương Chí thua thì không cần thay thế Châu Cần Cứ để cho hắn thay chức của tiểu tướng Dù chết cũng không oán Đại nhân, Dương Chí đó đã là chế sử điện ti Dĩ nhiên giỏi võ nghệ Châu Cần không phải là đối thủ Nên tỉ võ nghệ với sách chính bài để thấy mạnh yếu Ta chỉ mong đề bạt Dương Chí, Mua chuộc hắn đi áp tải sinh thần cương Sợ các tướng không phục Đợi hắn thắng được sách siêu Chúng cũng không thể trách gì được ta nữa <laughs> Dương Chí, Người có chịu tỉ thí võ nghệ với sách siêu không Ân tướng có lệnh Không dám làm trái Nếu đã như vậy Lấy binh khí cần dùng cho hắn Các ngươi phải cẩn thận khi so tài Phục ý chỉ của tướng công Hai vị tướng lĩnh phải dũng mãnh tranh đấu Nếu chiến thắng sẽ được trọng thưởng Thua sẽ bị trách phạt Hai vị hãy mau dừng lại Tướng gia Xét võ công của hai người đều có thể trọng dụng Được Bảo quân chính ti thăng cho hai vị làm đề đốc sứ Hôm nay ta thăng chức cho hai người Đa tạ ân tướng, đa tạ đại nhân đao đây Bảo đao tổ truyền đây Bảo đao tổ truyền đây Bán đao đây Mày đau lên Võ công hay Đại trung đến rồi Đại chúng đâu ra Mọi người đều chạy Sao ngươi không chạy Hảo hán Cây đao của ngươi bán giá bao nhiêu Bảo đao tổ truyền Phải bán 3.000 quan tiền <laughs> Cây đao cũ xích bán đắt như vậy Cho ngươi biết Nhị gia này bỏ ra 30 đồng đã mua được thanh đao rồi Cũng cắt thịt cắt động phụ như nhau Cây đao cũ dích của ngươi có ích lợi gì Mà dám gọi là bảo đao Đao của tôi không phải là đao sắt bán ở trong lò rèn sắt đâu Đây là bảo đao gia truyền Bảo đao Quý như thế nào Nói thử xem Sao ngươi không nói Ta đang hỏi ngươi đấy Nói đi Thanh bảo đao của ngươi quý ở chỗ nào Nói đi chứ à? Nhị ra hỏi chuyện ngươi đấy Đao của tôi có ba điều quý Thứ nhất Chặt đồng chém sắt Lưỡi đao không cong Chặt đồng chém sắt Người dám chặt tiền đồng không <laughs> Mang tiền đến đây Nếu người chặt tiền đồng này ra được Ta sẽ đưa người 3.000 quan tiền <laughs> Chặt đi Hay quá Cầm cái miệng quạ của ngươi lại Muốn chết sao Ngươi hãy nói lợi ích thứ hai là gì đi Tóc đặt lên thổi là đứt Tóc đặt lên thổi là đứt Ta không tin Tránh ra đi Đại ca Tóc đặt lên thổi là đứt Ngươi hãy thổi thử cho ta xem Người hãy nói điều thứ ba đi Nói đi à? Nói Thứ ba là Giết người không thấy máu Thế nào là giết người không thấy máu Chém người một đau Không có vết máu Chỉ thấy nhanh <laughs> Ta không tin Người dùng thanh đao này chém một người cho ta xem Trong kinh thành làm sao dám giết người Nếu người không tin Ta giết con chó cho ngươi xem Ngươi nói là giết người, không nói giết chó Không muốn mua thì thôi, dùng răng làm gì Hãy dùng thanh đao này giết người cho ta xem Còn không thì đưa đao cho ta Người khác sợ ờ, ngươi Nhưng ta không để ngươi ước hiếp đâu Hãy chặt ở đây Chặt đi Ta và ngươi hôm nay không có thù Trước đây không có oán Ta giết ngươi làm gì Không dám giết ta Vậy thì hãy đưa thanh đao cho ta Muốn lấy đao thì trả tiền Không có tiền Không có tiền thì ngươi nắm chặt ta làm gì Ta muốn lấy thanh đao này Không <laughs> được <laughs> Nếu ngươi là một hảo hán Thì cứ chém nhị ra một đao Không dám chém à Vậy thì hãy bán thanh đao 30 đồng cho ta Tên khốn nhà ngươi Chắc là muốn chết Người nói đúng đấy Người xuống lệnh nhị ra hai lệnh Nhị ra sẽ mở lòng từ bi Không đánh người nữa Không lấy thanh đao nữa Sao hả à? Hỏi ngươi đấy Sao hả à? Đại ca, đại ca Đánh hay lắm Mọi người tránh ra hết đi cho ta Đưa đao cho ta Huh? giết người rồi Giết hay lắm Các vị hương thân phụ lão Mọi người đều đã chứng kiến Dương Chí không có lộ phí nên bán bảo đao ra truyền nên khốn kiếp xấu xa này đến giành đao của tôi Bây giờ hắn đã chết Xem như tôi đã trừ hại cho dân Bây giờ tôi sẽ đến quan phủ tự thú Xin các vị hương thân cùng đi với Dương Trí Làm chứng là tên khốn kiếp xấu xa này đến giành đao giết tôi Được, tôi làm chứng Chúng tôi đi làm chứng Đi đi đi, đi mau dương Trí to gan Ngươi là chế sử điện y Lại dám không xem vương pháp ra gì Giết người giữa đường Ngươi biết tội không Đại nhân Chức quan của tiểu nhân đã bị cắt Chán nản vì khốn khổ Trên người không có lộ phí Cho nên lấy thanh bảo đao ra truyền ra đường bán Có ai ngờ tên lư ngưu nhị xấu xa đó muốn đoạt lấy đao của tiểu nhân Còn muốn đánh chết tiểu nhân Tiểu nhân không biết làm sao đánh nhau với hắn Bất cần đã ngộ sát ngu nhị Các vị hương thân đều có thể làm chứng cho tôi Phải đấy đại nhân Mỗi câu Dương Trí nói đều là sự thật Đại nhân Người nói gì Xăm mặt Đẩy đi đại danh phục Ta biết rồi Người đâu Giải Dương Trí và Đại Lao Chọn ngày xăm mặt đi đầy Quân lệnh Đại nhân Tiểu nhân bị ép bắt đắc sĩ thôi Đại nhân Tiểu nhân bị ép buộc mà Là do ngưu nghị đó tự dứt lấy thôi Xin hãy 手不要再斗了！两位好汉，真是武功高强，兵刃使的是神出鬼没，令在下大开眼界。这位是俺兄弟豹子头林冲，请问阁下是？你是豹子头林冲？原来是林教头，难怪武功如此了得，久闻大名啊！这位好汉是？ 俺乃三代杨家将将门之后，武侯杨令公之孙，姓杨名志。你做过禁军教头，俺曾在年少的时候也中过武举，做到殿司制使官。原来你就是青面兽杨志，久仰久仰，久闻哥哥大名啊！ <laughs> 原来是杨志使，真是久闻大名。这位英雄是，在下白衣秀士王伦。哦，原来是梁山的头领到了，失敬失敬。 岂敢岂敢！不知杨志使怎么沦落到此方啊？哎，说来话长。那道君皇帝盖万岁山，差遣十个志使去那太湖边上搬运花石纲，交纳回京。谁成想，到了黄河里起了大风，翻了大船，失陷了花石纲。俺不敢回京交差，便躲到他乡躲避。如今上面赦免了俺们的罪过，俺便凑了一担财物，准备去东京的枢密院打点，求个官复原职。 便途经了此地，既然是杨志士到此，何不到山寨吃几杯水酒如何？呃，既然都是梁山好汉，那俺就跟你走一遭。更何况今日有幸跟林教头交手，真是痛快，这酒更得吃了。好，那就请吧。好。 Rồi hôm nay mình sẽ cập nhật cho các bạn xem những cái chậu nấm kim châm của mình nha Đây mình à, làm ở cái cái ly này mình làm ở trong cái ly mà nhựa đó các bạn cái ly mà à, người ta bán nước mía đó cả nhà thì mình thấy nó sẽ à, mau mọc nấm hơn nè cả nhà này mình làm sau hả này hai ly này mình làm trước nè thì cái này cái ly này là một tuần rồi nè em cái ly này hai tuần rồi các bạn nè đây các bạn nhìn xem nó bắt đầu nó ra nấm rồi nè cả nhà đấy mình dở ra cho cả nhà nha cái này nó trắng trắng như thế này nè đó có nhiều bạn thì nói là nó bị móc cho nên là à, đèm bỏ đi nhưng thật sự nó không phải móc các bạn nó cái men cái meo của nó, nó nó lan ra đó cả nhà thì nó sẽ là mọc nấm lên nhanh hơn ha đó các bạn thấy không và nó bắt đầu nó mọc rồi nè đấy các bạn nhìn thấy không nè đó những, những cái những cái nấm nó nó ra nè cái này là sau hai tuần nha cả nhà à, thì mình thấy cái ly nhựa này nó nó mọc mau hơn nè mình mới vừa lấy trong tủ lạnh ra cho nên nó nó có cái hơi nước nè các bạn đó mình lấy cho các bạn xem đó à, mình dỡ cái bọc ra luôn để cho cả nhà xem nè đó các bạn thấy nấm nó mọc lên chưa đó rõ ràng là nó mọc nấm nè thấy không đó sau 2 tuần nha thì mình làm trong cái ly nhựa thì nó sẽ à, ok hơn đó các bạn đó các bạn thấy không nè đó bắt đầu là nó nó sẽ mọc lên nè đó nè có những cái nấm nó có cái cái, à, đầu nhỏ ở trên này của mình nhỏ các bạn thấy không đó hai tuần thì à, mình được như thế này nè đó à nè nó mọc xung quanh đều luôn cái ly đó các bạn thì à, cái cái gốc đó, nó không có thối nha cả nhà mình làm mình thấy cái gốc nó không thối nào mà cái gốc là nó cung cấp cái dinh dưỡng cho cái cái thân mới á cho nên nó không có không có thối đâu các bạn nè các bạn thấy không xung quanh cái ly của mình á nó mọc ra rất là nhiều luôn nè đó đó rồi mình để ngoài lâu mình sợ nó hư cho nên là mình à, sẽ chùm bọc nó lại nè các bạn nhìn khi nào mà nó sẽ lên à, trồi lên tới ở à, trên mặt ly á tại vì mình để à, cái lớp sơ dừa nó hơi nhiều quá, cho nên nó chưa có trồi lên được các nha. ha rồi mình sẽ đậy lại mình cột mình để vào trong tủ lạnh tiếp ha cột bịch kính là các bạn không cần phải tưới nước đâu nha cả nhà tại vì sơ dừa của mình nó ẩm á rồi để mình xem cái ly này nha cái ly này là ly thủy tinh nè các bạn ly thủy tinh hình như cái độ độ lạnh của nó hơi nhiều hơn á cho nên là à, nó um, lâu mọc nấm hơn các bạn mà cái meo của nó bắt đầu nó nó ra đầy ly luôn rồi nè cả nhà nha cái meo của nó bắt đầu nó sẽ à, phát triển và nó ăn lan rộng ra đầy ly luôn nè và nó cũng có nấm à, cũng có à, rễ nấm rồi nè các bạn nó các bạn thấy không mà nó hơi chậm hơn cái này là 3 tuần rồi cả nhà nó có cái rễ nấm nè các bạn thấy không tại mình để gần cái camera cái cho nên là cái hơi lạnh nó bốc ra nó hơi chói mình khó thấy à nó cái ly này thì mình à, mình để um, sơ dừa nó nó bịch hết rồi cho nên mình khó thấy nè đó để mình mở cái ly này cái ly này thì nó không có mình để nó không có bịch trong cái góc mình đậy nó bít lại cho nên là cả nhà khó thấy ha đây cái ly này dễ thấy hơn nè các bạn nè nó còn đấy nè đó các bạn thấy nó ra nấm chưa đó nó mọc nấm lên nè cả nhà thì cái meo nó sẽ tùy thuộc vào cái cái rễ ờ, cái cái gốc của mình nó có phôi nhiều hay không á các bạn thì nó sẽ phát triển nhanh hay chậm ha nè nó bạn thấy nó nó uh, ra nấm ha đó có nhiều người nó lên nó nói là mà làm làm sao mà nó mọc nấm được um, lừa đảo lừa gạt câu view gì đó các bạn nhìn thấy nè mắm nấm nó mọc ra đó bắt đầu đó thấy không đó là những cái cọng nấm đó các bạn thấy chưa bắt đầu nó mọc ra nè thì từ từ nó sẽ phát triển cao lên tùy thuộc vào cái cái cái gốc mình mình trồng nó có meo nhiều hay ít ha các bạn có cái cái phôi chứ mình để nó bị ờ, lạnh quá nè cả nhà thấy cái cái ờ, cái đầu nấm kim châm không đó nó... Ờ. nè đó nó ra đó mà cái ly thủy tinh đó thì nó sẽ chậm hơn nha cả nhà cái ly thủy tinh thì nó chậm chậm cao nấm hơn hay là mình không biết là do cái cái này cái phôi nó ít hay sao mình cũng chẳng biết mà mình thấy cái này là 3 tuần nè thì nó ra phôi như thế này còn cái ly à, mà nhựa này cũng 3 tuần nè các bạn mà nó ra rất là nhiều là hay là cái phôi nấm này nó nó nó nhiều mình cũng không biết nữa nghe cả nhà thì à, cái nhà làm á à, các bạn làm làm trong cái ly nhựa mà thử xem sao ha tại vì cái ly nhựa một là không bị bể nè các bạn đó mà dễ tìm nè không bị bể nó nó và mình dễ quan sát hơn nè khi mình thu hoạch mình cũng dễ hơn nữa đó các bạn đó thấy không đây rồi nha đó phần chia sẻ của mình đến đây xin tạm dừng nha hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha khi nào mà nó mọc cao lên là mình sẽ cập nhật cho các bạn xem ha cái này hai tuần trong ly nhựa và à, 3 tuần trong ly thủy tinh thì nó được kết quả như thế này nè cả nhà đó mình làm bằng sơ dừa ha mình để vào tủ lạnh luôn rất là dễ rất là đơn giản dễ thành công nữa cả nhà không có cần phải um, dùng gì uh, ờ, mà gì hết ha đó mình không cần tưới gì hết các bạn thấy không thấy nó lên rất là thích luôn các bạn lên rất là nhiều luôn nè trong cái ly nhựa này lên rất là nhiều luôn còn cái ly thủy tinh thì mình để à, sơ dừa nhiều quá ở trong á, thì mình không thấy được cho nên mình không biết là lên nhiều hay không khi mà nó trồi lên mặt á, thì mình mới biết các bạn rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi nha hẹn gặp lại ở video tiếp theo nha mình sẽ cập nhật tiếp cho các nhà xem ha Hả? Rồi bye bye hẹn gặp lại nhé